Xin mời nhà gái Wow Beautiful girl Wherever you are Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm Nói hết được rồi con ơi Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa Thôi thì chú hỏi giùm cho Dạ hỏi xem chừng nào nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới 2000 years later. Bước tới là hành người yêu quá hả chú? Bước tới là hành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Dạ anh có tật xấu gì không? gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại là đi ra quán thôi, mà quán nhậu giống như quán cà phê. Anh có hay nhậu không anh? Anh ờ, từng thì cũng ờ, một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan dạ đồ của anh bao nhiêu vậy anh đồ của anh là <laughs> nói em mắc cỡ chắc đồ nó lưu quá bạn bè với anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử đông bàn nhậu bất tử đông bàn nhậu bất tử đông bàn nhậu à hậu đậu trong tình yêu của mời nhà trai rồi xin mời nhà gái bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha giới thiệu về mình đi em trai À, lời đầu tiên cho con gửi à, lời chào chú Quyền Linh Rồi Cô Hồng Dân, bạn dạ nữ bên vâng. cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ à. Con xin tự giới thiệu con tên là Đặng Hoàng Anh Năm nay con 27 tuổi Quê quán là Bến Tre Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng Bây giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn Mời nhà gái Con giới thiệu đi con xin chào cô Hồng Vân, con chào chủ Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả à, Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi à, Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật Mà con làm ở đâu? Dạ con làm ở quận 7 Bạn kia thì lại làm ở tuốt Bến Tre à? Ừ. Con có thích Bến Tre không? Ừ, dạ con thích kẹo dừa Con nói luôn về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi à, Điểm mạnh của con thì con à, vui vẻ với mọi người con thích quan tâm người người người khác dạ à, những người mà con yêu quý á và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng rạch ròi con có dạ. khuyết điểm gì không con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não, não cá vàng <laughs> dạ uhm, với lại uh, lâu lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ <laughs> trời ơi ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được rồi mời em trai cho thằng gái biết được là ưu điểm khuyết điểm của mình đi dạ ưu điểm của con là con biết nấu ăn con chơi ờ, được nhiều môn thể thao hay giúp đỡ những người xung quanh con vậy là tốt Trời. Dạ. có khuyết điểm gì không con khuyết điểm của con là hơi ít nói với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết con có mấy mối tình rồi dạ con à, thì trải qua được hai mối tình mối gần đây nhất là bao lâu rồi dạ chia tay hồi năm 2017 à, ạ chia tay vì gì con con à, vì áp lực của nhà bạn gái ạ à. bạn gái làm gì áp lực mà chia tay thì nhà bạn gái là gồm ba chị em hai anh cũng làm ngành xây dựng mà hai anh thì đã thành công rồi ừ vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu ờ, à bắt theo khuôn mẫu của dạ, hai anh dạ. đúng không dạ dạ vậy là hiểu uh, ha con con con mấy mối tình rồi con con một mối tình hồi sinh viên chính thức thì là một mối tình dạ tụi con quen 3 năm xong rồi khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay chia tay cách đây 2 năm mà bây giờ mình à, đi đến một mối tình mới nha bây giờ cái mẫu người à, lý tưởng của con dạ mỗi người của con thì um, chín chắn điềm đạm trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ bây giờ con có cần phải có nhà có xe gì hay là những thế dạ có nhà thì càng tốt à. có nhà càng tốt mà chưa, chưa có thì sao chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á à. là phải uh, cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không ừm giờ mình đẹp quá mình phải muốn ờ, người bạn trai của mình đẹp cho xứng dạ với thôi mình chứ. đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô <laughs> vậy hả làm biến dữ hả con dạ làm biến dữ rồi bây giờ con có sợ yêu xa không dạ ừ, cái đó thì con không ngại nếu mà bạn nam không ngại thì bạn nam sẽ lên sài gòn thì, thì con cũng không ngại thật ra thành phố ngay quận 7 đi bến tre thì không có xa đâu con dạ, hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu rạch miễu là tới rồi dạ không đơn không có khó thậm chí bến tre lên sài gòn cũng nhanh ha dạ con bên đây làm xây dựng muốn xây nhà lúc nào không được quan trọng có tiền xây không thôi bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè anh trai con thích uh, người bạn gái thì uh, lễ phép có cá tính riêng một chút với lại dịu dàng cá tính mà dịu dàng dạ. tên tên dạ con chào chú hết hồn chưa xinh quá con thật sự là xinh luôn á con gái dạ con cảm ơn làm diễn viên là được luôn á con làm văn phòng hả dạ con làm văn phòng ơi. bên đây đàn trai cũng ờ, hot boy đó nào mời nhà gái đấy trời ơi chào cô hello trai tài gái sắc đúng tôi rồi. nghĩ là đúng với cái cặp này cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không thì giờ cô muốn hỏi con nè con có dạ. đặt nặng về vấn đề nhan sắc không thì người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó cô nếu mà đẹp dạ cũng được luôn được không được không rồi thôi bây giờ vậy à, hôm nay con đi với ai dạ con đi với sếp của con ạ à. dạ chào sếp dạ em xin chào anh quyền linh à, và chị hồng vân thì à, xin chào em gái dạ, em chào. chào nhà gái thì à, em là tên là cửu long là sếp quản lý trực tiếp của hoàng anh hôm nay thì em đến em ủng hộ hoàng anh thì ở đây cũng ờ, nói về em gái hoàng anh nếu mà nhìn em gái này hoàng anh chắc sẽ đổ liền đổ rất là mà liền đúng đổ phạt phạt phạt phạt đó dạ yeah. anh ngồi đó là anh bấm nút liền nhưng mà ở đây chỉ còn cái cái quan ngại là, là giữa hai đứa sắp xếp về cái ờ, hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ ờ, xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu đó, Xin cảm ơn đó, chương trình dạ. dạ cảm ơn sếp hay quá cảm ơn sếp nhiều Dạ, con đi với ai dạ con đi với ờ, bạn đại học của con ạ à. dạ con uh, chào chú quyền linh chào à, cô vâng. hồng vân và chào quý vị khán giả chào anh nam thì uh, con tên thảo thấy là anh bên này rất là được luôn á uyên nhìn ảnh rất là điềm đạm đẹp trai cực kỳ đẹp trai luôn sái ca sơ mi trắng Trời luôn ơi, cái gu này hồi hồi trẻ cô mê lắm luôn sơ mi trắng quần jean con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút trao cho nhau các cơ hội cũng tìm hiểu cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân cũng giống như là uh, con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi vậy. Oh, vậy mà chú không nhớ nha rồi chúc mừng con nha anh thích con trai hay con gái đối anh con trai con gái gì cũng được không quan trọng lắm mà nếu như ờ, được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn cũng như không <laughs> qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều anh rất là dễ thương mong em hãy cho anh một cơ hội và đúng mời hai bạn chúc mừng nắm tay nhau đi một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau trên hôn em nhé thôi chúc mừng con nha dạ con cảm ơn này, uh, à, các bạn cũng ờ, sẽ giống như con Xin có sẻ. duyên nha ừ. dạ. rồi bây giờ thì mở rào cho mở hai trẻ gặp mặt đi nha mở rào chào anh chào em ừ, cái quà anh gửi dạ, em cảm ơn em cũng quà tặng anh em tặng anh cuốn sách với lại uh, chai nước rửa tay à. cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực ạ à. rồi em cảm ơn ạ à. Wow, anh tặng em là giống như kẹo dừa Ờ, kẹo dừa Dạ, <laughs> dạ. Bó hoa bi Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên Bi nên tặng Bi cho em À, là con tặng bản thân của con cho cho cho, cho Nguyên luôn đúng không? Dạ ừ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận, dạ nhận Con để đây nè Rồi, để đấy con Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào Anh thấy em ờ, với trong tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh rất xinh rồi em cảm nhận như anh như thế nào Thật ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng dạ hôm nay anh bận sơ mi trắng cho nên em cũng rất là thích thí dụ như mà quen nhau á thì uh, anh ở bến tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha quan trọng là có lý do là anh lên được hết à dạ à, quan điểm tình yêu của, về tình yêu của anh thì như thế nào ạ anh nghĩ là nên là ờ, niềm tin hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt tin tưởng thôi à thật lòng với nhau còn em thì trong tình yêu thì ờ, em rất là rõ ràng giống như là quen nhau thì ờ, ờ tỏ tình còn chia tay thì phải nói chia tay dạ phải là ròi gì em thấy anh cũng ít nói anh cũng khá là điềm đạm nói vâng, hết được rồi con ơi gặp con cái là đứng hình luôn nói gì được nữa Thôi thì chú hỏi giùm con Dạ Hỏi xem chừng nào Nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào Em có thể cho anh bước tới bước tới là thành người yêu quá hả chú cưới vợ đó con cưới vợ khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh uh, cưới em được tại vì tuổi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi bước tới đó con hiểu không dạ dạ dạ hỏi đi hỏi coi ví dụ em với anh quen nhau dạ khoảng bao lâu mình <laughs> bước tới giống chú quyền linh nói được em <laughs> cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh khoảng bao lâu phải cho dạ. ta biết cái khoảng thời gian dạ nếu được thì uh, sang năm là được à tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh khoảng <laughs> sang năm ha dạ rồi là hết dịch là, là bước tới đó chú bây giờ mình nói đi mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không nói đi để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm nói trước đi dạ anh có tật xấu gì không xấu gì không làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều dạ rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi mà quán nhậu giống như quán cà phê anh có hay nhậu không anh anh ờ, từng thì cũng ờ, một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan dạ đồ của anh bao nhiêu vậy anh đồ của anh là nào <laughs> nói mắc cỡ chắc đô nó ăn lưu quá bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu bất tử trong bàn nhậu bất tử trong bàn nhậu à đậu đậu trong tình yêu của em vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó chưa xỉn đó dạ con hiểu sơ sơ rồi chung hiểu sơ bị tinh thần sơ, rồi con ha dạ nhưng mà nếu dụ anh uống vô thì anh có gọi là gì anh có lầy lội hay là gì à? không anh này anh uống anh cũng ít nói anh ngồi anh uống anh nhịn anh cười không à? uống xong nó cười là <laughs> hiểu rồi đó về phía con thì con đồng ý cái đó không anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ thì lúc đó anh đi chơi với em rồi anh đâu có nhậu nữa bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu <laughs> đơn giản hù vậy đó à, nói chung nó nó còn trẻ với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi chứ dạ. nếu có gia đình chắc không đến nổi với con hả dạ đúng bỏ đi con ơi tại vì á 27 tuổi ha sau này còn phải lấy vợ còn có con nữa mà uống nhiều quá là ảnh hưởng em có về bến tre chơi lần nào chưa dạ chưa à. em cũng muốn đi thử một lần thì cho có biết dịp anh mời em với mấy bạn về chơi dạ cha mời nhóm này mệt à là một hết một nhóm vậy ờ. là bạn hả chú ừ được không <laughs> rút lại được con con có quyền rút lại lời nói <laughs> vậy đi xe ờ, lớn lớn chút xíu <laughs> thôi hai sáu chỗ nha con dạ rồi con tưởng có bốn người đầu đâu bốn người đầu được ca hát cái đi rồi cho hai nó đứa tiến lại gần nắm tay nhau hát giao con lưu hát cái được coi không? Vậy con xin hát một đoạn ờ, cái bài này bài tiếng Nhật à. 君の虜になってしまうきっとこの夏はずっとするのもっと <laughs> à, con quên vậy được rồi chú cô <laughs> con đáp lại một câu thôi cho con nói bạn câu được không chú được cái nút nó nằm bên tay trái dưới sau lưng ghế em rồi nhớ nhắn nha dạ nắm tay hoài vậy luôn hả chú nắm hoài đi cố gắng nắm rồi cảm xúc của hiện con giờ đang ừ, sao nắm lại nói đi nói nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao nói đi cho bạn nó biết đi đã chú nói nói với nguyên nói với bạn nói chứ đã nói, nói với cái chi? ông kia làm gì tay em mạnh mạnh dạ anh thấy em em thấy anh sao hả em thấy anh hơi rung dạ nữa rồi nói con dạ tùm lum luôn rồi còn bây giờ mình nghĩ sao mình làm vậy tim mình rung động mình bấm nút không rung động không cần bấm để tay nút bấm đi hình như bấm rồi anh bấm rồi thì thầy có thấy chưa đếm <laughs> không cần luôn phá luật luôn đi con dạ rồi xong rồi đó sao vậy đúng quá hay sao vậy dạ <laughs> hình như bấm rồi là sao giờ trong vòng con thấy sao nói họ nói còn xỉu rồi chứ <laughs> chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó nắm tay thiệt nè cho nắm tay dạ kỹ sư xây dựng hả dạ con phải đổ bê tông liền dạ đổ đổ bê tông xỉu không dạ, hết xỉu rồi bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này chăm sóc mối tình này như thế nào đó nào nói đi con dạ, thưa thưa hai bác em để đây con lo <laughs> để con bảo vệ em ạ à. ừ khoe đi khoe với ba mẹ mình đó ba mẹ ai con có bạn gái rồi này coi bạn gái nói nè dạ tại vì hôm nay uh, dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được cho nên là um, con xin giới thiệu với mẹ uh, đây có thể là bạn trai tương lai của con <laughs> dạ con muốn nói với lại hai bác ở dưới bến tre ạ à dạ con chào hai bác ừ. <laughs> hy vọng thì ờ, con với lại anh sẽ ờ, có một mối quan hệ tốt đẹp ạ à. dạ ừ. con xin hết được rồi đó rồi trao nụ hôn đầu tiên đôi gò má ừ, có thể hôn hôn nhẹ em cái được <laughs> ở đây là đây là cha hôn con nha đây nè đây mới là đó được cái nữa không cái nữa con con này là con lời quá làm như con con cũng có đường hướng nó cũng có đường hướng hết trơn làm bộ nó làm thuyết cặp âm mưu á cô ừ, thuyết âm mưu tại con quay qua ngay nó thôi giờ cho phép con làm lại đó rồi thôi chúc hai đứa à, hạnh phúc nha hãy tìm hiểu cho dạ. thật kỹ để quyết định chính xác